tukarung ama atung murudrang. I video chi nang sai wa chin mung mung porani aro exercise ko sa au kap ni. Da kang ga bado atung sai wa mung gam chat ga ba mung mung nao ang choi sa balat ni. Kuchuk tang au kuchuk tang sang ulwa gam chat ta. Atake mo kuchuk tang mi sai wa mi pal tang mi ai niaman. Aro 동후축 발그바 아통 모롯 구묵바 어떻게 사이토크니쯤 punctuation mark English 구축 동아 아통 구축상 발치도 사이와 친 노아이 발니쯤 카타 사이와 친 미팍 박니가낭 사그바도 사이와 노아이 발와 게니가바도 진으로 해봐 어떻게 무 같아 사이와 진도 English 상파이 치도 writing sign 노아이 방이 어떻게 문 BB English 구축 상발치도 punctuation mark 노아 발상이점 일도 낙낭 사이와 친 구묵 친 친아우 차이나까 사이와 친 미로 콤고 니가낭 제카이 bimang nogaba aro bimung no gaba aro english pai gaba ba china ka nanang dakkang gaba saiwa chindo iyang imi bimunge matchot mangwa english sang pai chido full stop ma period mangi term gani gaba saiwa chin mi bimang do iyang imang bimung do cho isatan 이쯤 geniga바 사이와 친미 비망도 이양 이멍 비몽도 저 이사딴 능와 잉글리상 빠이치도 코마 능와 방이쯤 탐가바도 이양 imeng bimungdo matchot pendap mengwa English kuchuk sang colon nawai mengwa beregado jo sa matchot mengwa English sang semicolon nawai mengwa tương mừng hòa English sang hyphen loài mừng nhị châm yếu của rốt các bà độ yàng imi bình nịp imi bì mùng áo sưng mặt chốt mừng hòa à thông khu chúc sang à rô English sang question mark loài bằng nhị châm Senegal bado yao hok mat chok mengwa English sang balchido exclamation mark no weiß balni c z m Aro s a i w a t s i n ganang. m u k s u l s a i w a t s i n chat gado i g y a o y a o balwatsin mwa aro English sang quotation marks no wai mwa. Balwatsin mi sang pak pak ni ganang iawe kuli balwatsin mwa ma opening quotation mark. Yahweh Tepkabalwatimwa ma closing quotation mark. Tegubgado Saiwatindo Ian Yaudo Tungating Mungwa English Kutuksang slash Noai Mungi term. Chitamung Bimange Rangrang Mung Chaknai Mung Hapsan Nukwa Mungamun จิจังไง่มึงวะา English ทั้ง brackets มา parenthesis นวามึงวะาจิจังไง่สังพักบ้าพักนี่กันนังอีเอาโด คุลิจิจังไง่มึงวะมา opening brackets อะไรก็สังพักโดเจ็บกับจิงจังไงชินจังไง่เจ็บกับจิงจังไง่มา closing brackets mua aro saiwami Kataganang, atong saiwami jakalgaba gisep ma gisep english sang space noaimwa yao dn jkai chanaka aro chungba oikor ma capital letter aro mulgaba oikor ma lowercase letter in y minus term. Jekai ra oikor saiwachi rokom niganang tekai chungba ra aro mulgba ra baganang bisep margesep do tat kap kaba remit sang nukata ichi saiwachin atakna chulia อาตักน่าจากเขานาฉันชิจะไปดิกเทชันใช่นานังอะดิกเทชันขับวัชิใช่วัชินมึงนานังอะปุรรโบอารุนัตมโบเบียนเบเบมึงเซเนบันไทดรังมึงโคเลเบเรย์รากบะช่วยสัตต์นพอว่าทำชลวัดชุงบ่าวมันจุริยาคุยบาลวัชินมีพระงันคุยิบเชฟกบาลวัชินนกบาราระมึงเซเน 가야이 못하령와는 떠이 저 있었담 산사 왈사 농옥노 저 있었담 만조리 짠들 듬피나력노 맞췄 맞췄 맞 아, 못 차이롱하노 저 있어 맞췄 그룹 차이롱하노 저 있어 맞췄 만 차이롱하노 맞췄 아로 콜립 침창아이 골포 맞췄던다 반디 문금은 từng cái chain bám đi ligament chết cả trên trắng này exercise pencil लिखा उथारी बो exercise dictation sana sung gabak text how na tumbo sentence, sentence poradniwan, tam. Sawa 친구 mo ka ba? Poradni. Natumbo, aro textao saibo. Textao matsatay mo, screen sinukat ni, nang mi saiga ba o 에도 마그착멍 베루맹의 바이시가 탕마라노와 맞죠? 에도 마그착멍 베루맹의 바이시가 탕마라노와 맞죠? 에도 마그착멍 베루맹의 바이시가 탕마라노와 맞죠? 쿠리발와친 맞죠바로코리발로친하이바이씨가조이사탄미스쿠차카우나제프발로친노아동아노맞죠라스카도하이아코리발로친하이바이씨가조이사탄미스쿠차카우나제프발로친노아동아노맞죠 Which full sentence? 코리발로친헛 hokmachot mancha nang maatong budi sung machot hokmachot chep kabalwachin nuano peroe machot aro kulibalwachin hep hokmachot mancha nang maatong budi sung machot hokmachot chep kabalwachin nuano peroe machot laska kulibalwachin hep hokmachot mancha nanga nang ba atong budi sung machot hokmachot chep kabalwachin 너와 너 배로의 맞죠? Actual sentence. 쿠리발와 진. 앙댕구 닥니나 아 맞죠? 바로 쿠리발와 진. 앙댕구 닥니나 아 맞죠? 쿠리발와 진. 앙댕구 닥니나 아 맞죠? 나아 바야이 잘보네 제프 발와친 노아이동아노 마가착감 맞죠? книга на а пая жалбоне чепка балвачин ноай донгануа магачак мачот. Ласка на а пая жалбоне чепка балвачин ноай донгано магачакан мачот. 아로쿨리친장아이골포마초픈다페루아로마가짝잽가친장아이 kulitin cangai gulpo macut pendap peru aroma gacak cepat cin cangai las kado oh. kulitin cangai gulpo macut pendap peru aroma gacak cepat cin cangai exercise jamok nak ni saiga ba out sa sangbo nang mang saiga out sa sangbo tengbo saiga ba sentence chi gisa pa do sa wachin mekang sai cha sa wachin kan sangsa saya gisep ma gisep do dat kapkabar met sang nuke taichi chaibo. 비디오 잠목 자급 아우메 텔라 승급바가낭 치도 마똥바바나 색치도 이 비디오 자마치가 난가바 사이가바 합치 사야리보 i vídeo ao nem nunca mừng like button chi sức đẹp khu bộ Quảng Nam